tình quê tôi kế ra sao quá buồn hai người yêu nhau âm thầm đã bấy năm để rồi một hôm nàng đi bỏ anh chàng thơ thẩn một mình đứng nhìn rồi em chẳng còn như ngày nào em chẳng còn ao ước về nhau và có lẽ bao nhiêu ân tình này chỉ là mơ ước mà thôi anh về khép chặt yêu thương để cho người yên lòng mà đi người đi nước mắt hoen bờ mi vì tôi không cho em hạnh phúc chuyện tình quê tôi đã qua bao lâu rồi vậy mà lòng tôi vẫn nhớ thương người ấy để rồi từng đến lễ ướt thắm mi này thư thận một mình nhớ hoài người xa rồi em chẳng còn như ngày nào em chẳng còn ao ước về nhau và có lẽ bao nhiêu ơn tình này chỉ là mơ ước mà thôi anh về khép chặt yêu thương để cho người yên lòng mà đi người đi nước mắt hoen bờ mi vì tôi không cho em hạnh phúc mắt trên mi nuốt đắng